phục 5 triệu 500 ngàn đồng Máy ảnh SLR 20 triệu đồng Niềm hạnh phúc gia đình xung vầy vô giá Có những thứ tiền không thể mua được Cho những thứ còn lại đã có Mastercard